chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Điều hay lẽ phải được phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Công an nhân dân An ninh TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với vị khách mời đó chính là luật sư Trần Minh Hùng. Dạ xin chào luật sư Trần Minh Hùng. Chào Kim Thảo, chào khán giả xin chào. Và như thường lệ thì Kim Thảo à, sẽ mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn tiểu phẩm sau đây. Gì vậy? Trời ơi chú ơi chú một là bây giờ chú leo lên chú chạy luôn hai là chú nghe xíu chú tắt cái gì đâu mà 8 tiếng đồng hồ chú đứng chú cứ nghe quẹn quẹn quẹn quẹn đi hoài á hồi sáng giờ có biết nhiêu người ta nhắm vô xe này rồi á ờ. không phải không bán cho người khác đúng rồi chưa bây giờ mua xe là phải mua liền tay chứ để lâu ngày là người khác người ta mua ừ, xe này cũng được á ờ mua đi xe ngon mà đúng rồi dạ. ừ. mua đi nếu như mà chú chạy mà có chuyện gì chú kiếm con hỏi kiếm ăn chiều luôn kiếm con thôi cũng đền chút xe mới luôn ờ hiểu hiểu hiểu hiểu dạ không nhiều quá trời á rồi đi không điểm tiền nha thôi để chi đây trời ơi đủ sao đủ chưa chú thế năm trăm nghe năm trăm đây này nhưng mà thôi cho lấy cho buồn năm trăm đi ờ thôi được rồi giờ cho chú luôn á nó nó bị trầy chỗ này nè nó bị trầy chỗ này nè rồi được rồi nè bây giờ nè chút lại á cầm vẹt xe nè giữ đây cứ chạy vậy á ủa cho mượn coi vậy mình có cần phải đi uh, công chứng không à, đi công chứng hả à. bữa nay chủ nhật không có công chứng được chứ thứ cần cứ chạy đi thứ hai xuống làm giùm cho ờ à, vậy đi rồi rồi xong dùng quen biết rồi mà rồi vậy ha à đi á rồi ơn nghe vậy vậy vậy vậy nói gì vâng nghe cảm ơn nha thôi đi chú ở đây hãy gặp lại cảm ơn dạ dạ đi biết luôn có có có tay đi dạ dạ đi cảm ơn nghe đó con chưa chung là chú có xe đó con xin phép con đi về đó dạ con về nha giờ thiệt cái nha thì cứ về đi mày cười hoài này nó sao thì nói không chịu đi rồi không chịu con đi chú con đố chú này nè à. con đố chú là chú có quên gì không <laughs> dạ gì không không cái xe là thằng nãy thằng thằng hải gì đem qua là nguyên vậy nó đúng đúng đúng là phải gắn thêm là mấy cái kiến chiếu hậu nè không không không dạ. trong công tình dắt xe qua đây xong rồi giới thiệu mối cho chú mua xe rẻ mà đẹp nữa à tiền trò hả? dạ đúng rồi tiền hoa hồng á dạ đúng trời ơi nói đại đi quên quên hồi nãy giờ con nhắm cái xe cái quên trời ơi công việc của con mà chú quên chú đó là chết con đó chú <laughs> chú quá bậy chứ con dạ quá bậy quá sức bậy đây dạ. tiền đó dạ từ tới trời đi chơi nè dạ năm từ từ từ từ năm trăm tiền cò dạ <laughs> năm trăm tiền hoa học thôi thôi thôi là chú thôi thôi lấy dạ lẹ mày rồi được chứ chị được chứ dạ cảm ơn chú nha rồi về đi dạ con về nghe anh tư ơi anh tư anh tư ơi anh tư dạ chào anh tư ủa chị ờ, dạ tôi lành tôi lành hàng xóm ờ, kế bên nè à chị lành trời dạ, dạ. ơi dạ. nhìn thấy quen quen hay hay là lâu quá chị em mình không gặp nhau ha dạ. đây chị dùng nước hôm nay ờ, chị qua đây có chuyện gì vậy thì từ tôi nói ra tôi cũng ừ, tôi ngại ngùng dữ lắm thôi ờ, đừng ngại đừng ngại thôi không ấy nói thẳng luôn đi mặt phải nói thẳng ra dạ dạ chứ dòng con chưa đi nó lâu ra dạ. nó mất công nữa dạ đúng rồi ờ. vậy cái xe mấy hôm trước tôi đi chợ à. rồi cái mất ở ngoài chợ luôn mất bảy đứa xe ngoài chợ á rồi đi kiếm quá sát là đi kiếm luôn không ra rồi cái bây giờ tôi tôi tôi nghe người quen báo cái nó nặng đây thì tôi vô tôi kiểm tra đúng luôn anh cái xe của tôi số xe sườn xe rồi cho nên cái cái vết chày vết chày ở bên đây nè bên đây nè là hồi kỳ bữa tôi té xe ở ngoài chợ bị bị bị cái cái đường ổ gà đó nó cào chay một đường bên đây là tôi nhớ mà xe tôi ủa xe trắng trắng nó bị chạy chạy nó... dạ dạ đúng rồi nó dạ, chạy dạ, bên đây bên đây phía bên phía phía bên tay tay này ủa là xe chị á dạ xe tôi mà chị nói gì vậy xe tôi mới mua đó có giấy tờ đàng hoàng nha anh mua anh mới mua hả ờ à, mua đàng hoàng mà có giấy tờ á giấy tờ luôn hả ờ à. ô kỳ ta chị nói vậy là chị nói là tôi mua xe gian mua xe ăn cắp phải không hay là, hay là, hay là tôi ăn cắp xe của chị tôi không, chạy không có không có không phải là ý tôi nói anh ăn cắp xe mà tôi qua tôi nói là biết đâu chừng không chừng là anh mua nhầm xe mà nó ăn cắp của tôi á mấy đứa đó nó ăn cắp xe tôi cái nó bán xe cho anh tôi, tôi chị nói vậy thiệt á quan cho tôi vô cùng mà chị nói kiểu đó là, là thiệt xin lỗi tôi tôi đi ra ngoài về mà công an là tôi kiện chị là chị chị vu khống tôi nha tôi nói thiệt anh chòm xóm tôi qua tôi nói chuyện phải quấy rồi cho anh nghe đừng anh tính coi là mình giải quyết thì sao chứ bây giờ nói thiệt anh nói vậy đó là tôi ra công an tôi thưa nè anh chạy xe như vậy là anh chạy xe tôi bằng cái gì ta tiêu thụ đồ gian là tôi làm đơn thưa anh ra phường luôn đó dạ thực sự là cái tiểu phẩm này á, là cũng quá quen với đời sống bình thường rồi và kim thảo thấy trường hợp này xảy ra rất là nhiều vậy thì trong tiểu phẩm này nếu như mà chúng ta mua xe mà không có làm thủ tục sang tên thì có đúng với lại quy định và có bị vi phạm pháp luật không ạ à, vâng hiện nay quy định của pháp luật quy định rằng là các tài sản là phải đăng ký sở hữu có đăng ký sở hữu tức là những loại tài sản mang tính chất có động cơ này rồi là những cái phương tiện nguy hiểm thì bắt buộc phải đăng ký sở hữu chẳng hạn như là xe máy xe ô tô đó là những loại tài sản khi giao dịch mua bán thì bắt buộc phải đăng ký tên chủ sở hữu chứ không thể là mình đi thay hoặc là mua bán bằng tay được ạ Dạ như tiểu phẩm thì bà lành bà biết được cái vết trầy xe của mình là ở đâu bà đã nói là vết trầy xe của tôi là nằm bên hông xe bây giờ xe của tôi phải trả lại nhưng mà bây giờ ông tôi coi như là tiểu mất tật mang tại vì ông tôi không hề biết là chiếc xe này đã là bị mất cắp vậy thì ông cương có phải là trả xe lại cho bà lành mà bị mất luôn cái số tiền của mình đã đặt cọc đã mua không ạ trường hợp này là một vấn đề rất là nhức nhối hiện nay mà việc chứng minh xe của bà lành thì không khó bà ta chỉ cần là chứng minh cả vẹt xe và cơ quan chức năng họ sẽ kiểm tra số khung số sườn biển số xe thì sẽ ra là chủ sở hữu xe là ai còn để được chứng minh người mua xe à, bất hợp pháp tức là À, mua từ trộm cắp hoặc là những hành vi gian dối khác về việc công tư mua là pháp luật không thừa nhận bởi vì à, đây là tài sản do người khác phạm tội mà có tức là do một hành vi ăn cắp của người khác mà ông tư mua lại thì trong trường hợp này pháp luật không có thừa nhận và không bảo vệ cho À, ông Tư à, và tài sản này phải được trả về cho chủ sở hữu Vậy thì ông Tư ông phải làm thủ tục như thế nào để lấy lại được tiền của mình ạ? Để được uh, uh, trả lại chiếc xe này cho bà lành thì tôi cho rằng là ông Tư ông ta cũng sẽ không từ nguyện giao và trong thực tế cũng tôi giải quyết thì cũng không ai từ nguyện giao mà chỉ có khi nào có quyết định các cái văn bản hoặc là các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu giao chiếc xe này cho chủ sở hữu thì ông tư mới có nghĩa vụ giao chứ bằng không ông ta vẫn cứ sử dụng bình thường trong thực tế là như vậy còn để thực hiện các quyền à, lời của mình thì à, ông tư phải làm đơn ở đây là tố cáo người có hành vi à, trộm cắp chiếc xe này và bán cho anh ta cụ thể đây là à, hại là người có hành vi trộm cắp chiếc xe này và bán thì tôi cho rằng là nếu à, người có hành vi trộm cắp chiếc xe này bán mà đã trả tiền đầy đủ cho ông tư thì Ờ, việc xử lý có thể nó nhẹ hơn cơ quan chức năng cũng có thể không làm nghiêm trọng tuy nhiên nếu không trả cho ông tư à, tiền đầy đủ thì có thể bị xử lý nặng hơn về tội là ờ, cướp hoặc là trộm cắp tài sản có nhiều trường hợp khi yêu cầu xử lý hình sự một người thực hiện hành vi phạm tội à, thì có thể là xử lý hình sự thôi nhưng mà trong thực tế thì người đó thậm chí cũng không còn tài sản gì à, không có một à, số tiền để bồi thường hoặc là trả lại cho người bị xâm phạm nếu họ không có tiền hoặc là không có các cái tài sản khác để, để bồi thường cho người bị xâm phạm thì cái mức xử lý hình sự đối với người trộm cắp hoặc là cướp tài sản đó nó sẽ nặng hơn và để xem là kết cục của thủy phẩm này như thế nào kim thảo xin mời luật sư và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi mệt vâng, quá vâng. sao rồi hả sao rồi lên đó là tình hình sao đó thì lên công an lên lên lên công an ta nói làm sao thì giấy tờ giả Trời ơi, nói vậy là cái xe đó là là mất cắp thiệt luôn hả? Nó lấy cắp rồi nó bán cho mình Trời Nó làm giấy tờ giả Ông có thiệt mua xe mà không coi cho kỹ gì hết trơn hết trời ạ Ai nghĩ vậy đâu Cứ mày mà tin tưởng vô cái thằng trùng Không đó ông Chắc gì nó biết Cô chú đừng chạy nhau nữa Cái gì á? Con Cường nè Vô đây con vô ngồi đây, đây đang đang nói chuyện gì con đây nè Ngồi xuống đây Chú đừng đánh con Ngồi đây, ngồi đi Nói thiệt nha mày mà không qua đây tao cũng qua nhà tao kiếm mày thôi mà cô chú đừng cãi nhau nữa mất công là con cảm thấy là tội chồng tội tội không tội đi hỏi rõ ràng coi con cũng đâu có biết là là xe cắt đúng không dạ đâu biết cũng đâu có dám giới thiệu đâu ừ. nói nghe nè dạ thằng hải gì đó đó dạ đúng không dạ nó bán xe cho chú đó có quen đúng sao lại đâu quen hỏi quen quen đâu mình giới thiệu qua đây trời cái này cái này người sao? cái này người sai nè sao mà không quen mà mà giới thiệu trên trên nhà chú mua là sao đúng cái này cô đánh đúng để con tự đánh ừ. đúng rồi cái trong cái chuyện này là con ngu là tại vì á nói chỉ là khách giảng lai của con thôi khách giảng lai là sao con lái xe ôm mà thì nó kêu là anh ơi anh à, em có chiếc xe của bà gì không đi nữa nói chung là khi nào mà thấy ai cần thì giới thiệu em bán cho nó vừa nói xong cái con sực nhớ liền ừ. con sực nhớ bữa con chú uh, uống cà phê cái chú nói là uh, cường cường coi ai có bán xe đậy con cũ mà ngon ngon giới thiệu chú ờ là con giới thiệu liền vậy là con đúng ổng sai Ủa, thì đúng rồi tôi cần nói giới thiệu gì nó chạy không đâu nó biết người ta có cần mua xe bán xe gì đó thì nó giới thiệu cho tôi đằng này nó giới thiệu đẳng cấp xe rồi rồi làm giấy tờ giả rồi rồi rồi thôi con biết rồi thì hôm nay con qua bên đây là cũng gì cái vụ đó nè thì con biết là tiền là của chú mất rồi cho nên là con cũng xin phép gửi chú lại số tiền xe bữa Trời ơi cô ơi, ông thấy chưa, cường mà Tôi biết hồi nào tới giờ nó tốt Để cho con gửi Con cứ để đi Dạ Con cứ để đây Đâu có mất tiền đâu, thấy chưa Cường ơi con quá dễ thương cường ơi dạ, gì không ngờ gì chú thằng này thằng này nó có đạo đức dạ. trời ơi chú mua chiếc xe mất chiếc xe mà con gửi lại tiền cho chú chú mừng quá dạ không có nhiều mà quá dễ thương quá dạ. ủa sao có nhiều à mấy chục triệu luôn hết không à nghĩ sao vậy cái xe mấy chục triệu mà trả lại có triệu bạn làm sao hả thì đúng rồi thì hôm bữa là con mua xong mà chú nhớ rõ ràng chú nói là nè 500 là tiền cò nè 500 này là tiền hư hồng nè đó thì chú cho con triệu rồi con qua con trả lại một triệu ủa chứ không phải trả tiền nguyên chiếc xe hả trời con chạy xem em đã ôm ở đâu có hai mấy triệu trả cho chú mặt này nó gian gian sao thấy mặt này gian á trời trời đúng rồi tôi gian mặt nó gian rõ ràng mà giờ mày xin lỗi mày có khóc suốt ngày á mặt mày vẫn gian rồi mặt mày sao á cái mặt con đạo đức nãy chú mới khen á đạo đức là nó tưởng mày mày trả hết tiền xe cái tao ai ngờ mày trả chịu tiền quê hồng tiền trò cô hứa cô thề luôn nghe từ đây vì sao? Dạ. cô không bao giờ đi xe ôm của con ừ, nữa đừng ở đây nữa không bao giờ đi dạ. cắt đất luôn tao nói chuyện với nó đi tôi không nói nữa cô dạ. trời ơi chú ơi thiệt á con sợ lắm rồi qua cái chuyện này là con sợ con mới dám môi giới gì nữa hết trơn á chú đừng có giận con nghe thôi cổ đi thay người mà dạ con rút kinh nghiệm rồi lần này vậy con không có dám ấy gì nữa đâu alo gì có xe mới hả à chú chú có xe mới à, ê, không không nha từ đây là sau là không có xe mới xe cũ gì đó nha bỏ rồi bỏ người cò xe rồi tắt máy đúng rồi bỏ nghề cò xe thấy nhưng mà chuyển qua vẫn chạy không đo đi đâu dĩ nhiên để gì chở chú đi di chuyển dạ vậy thì ờ, kim hậu coi xong cái kết thúc này cũng có rất là nhiều thắc mắc rất là nhiều câu hỏi bây giờ là thêm một cái nhân vật nữa là cường thì anh cường này coi như là cò môi giới bán cái chiếc xe này vậy thì anh cường có phải ờ, chịu trách nhiệm trước pháp luật không khi mà môi giới chiếc xe gọi là đã qua trộm cắp ạ à? ở đây chúng ta sẽ xét về mặt ý chí chủ quan tức là khi một người thực hiện một hành vi phạm tội thì mình phải xem xét người đó có biết không à, thứ nhất à, nếu anh cường đã biết à, những người này trộm cắp hoặc là cướp chiếc xe này mà anh ta vẫn làm môi giới vẫn không à, tố cáo cho cơ quan chức năng thì anh ta có thể là à, vi phạm vào các tội như là che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm và thậm chí anh ta là đồng phạm của tội trộm cắp hoặc là cướp tài sản đối với À, đối tượng là hải tuy nhiên nếu mà anh cường không biết tức là anh đang tưởng rằng là chiếc xe này là ngay tình hợp pháp chỉ môi giới bình thường thôi thì hành vi của anh ta không cấu thành tội phạm không bị xử lý về mặt hành chính hình sự cũng như dân sự à, và trường hợp này cũng đặt ra đối với anh tư ừ, nếu anh tư mua chiếc xe này mà biết chiếc xe này do vi phạm pháp luật mà có do tiêu thụ rồi hoặc là do trộm cắp mà có thì anh tư vẫn có thể là Ờ, là đồng phạm đối với ờ, đối tượng hai trong vụ án này với những cái hành vi như là trộm cắp hoặc là cướp hoặc là uh, tiêu thụ xe hoặc là chưa chấp các cái tài sản do người khác phạm tội mà có và thậm chí có thể bị xử lý đối với các tội danh này tuy nhiên uh, nếu mà anh tư không biết thì anh tư cũng sẽ không bị xử lý tức là anh ta là người nay tình à, mua và suy nghĩ trong người rằng là đây là chiếc xe hợp pháp à, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng hoạt động bình thường giao dịch bình thường thì mua thì không sẽ không bị xử lý về về mặt hình sự và nếu như mà khi mà chúng ta mua xe mà không phải chính hãng không phải tại đại lý mà mua qua tay như vậy thì có phải cần công chứng giấy tờ hay như thế nào không ạ? Vâng đây là một à, vấn đề rất là hay mà pháp lý thực tế thì à, vài năm trở lại đây à, pháp luật Việt Nam đã có quy định là khi mua bán xe gắn máy đều phải qua công chứng à, thì à, tuy nhiên trong thực tế có nhiều người thấy chiếc xe đó giá trị không lớn vẫn mua bán bằng tay thì đây là và giao dịch này pháp luật không công nhận và thậm chí khi để xảy ra các hậu quả như là tai nạn thì chủ sở hữu sẽ gặp rất là nhiều rắc rối quy định pháp luật bắt buộc phải công chứng thì tôi cũng khuyên là nên đi công chứng và thậm chí là đăng ký sở hữu cho mình sau khi công chứng xong mình cầm hợp đồng công chứng lên các cơ quan nhà nước công an nơi đăng ký xe nó rút hồ sơ để đi sang nơi mình có hộ khẩu để đăng ký sang tên cho mình thật sự là cái vấn đề mà khi mà chúng ta sử dụng xe mà nếu như mà không mua tại chính hãng không mua tại đại lý thì rất là rủi ro rất là nhiều khi mà mua qua tay mà cứ kiểu như mà ví dụ kim thảo đi là một người phụ nữ mà không có biết gì về giấy tờ mà chỉ thấy à cái xe này đẹp mà giá tiền rẻ thì cứ mua và vô tình thì <laughs> chúng ta lại vi phạm pháp luật nếu như mà chúng ta lại tiếp tay đến cái vấn đề mà trộm cắp đúng không ạ Dạ, đến đây thì Kim Thảo xin được cảm ơn à, luật sư đã dành thời gian đến với chương trình Điều Hay Lẽ Phải ạ. Cảm ơn Kim Thảo, cảm ơn à, khán giả xem đài. Kính thưa quý vị, chương trình Điều Hay Lẽ Phải được phát sóng ở khung giờ quen thuộc, đó chính là 20 giờ 40 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV. Chương trình do công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Còn bây giờ thì Kim Thảo và luật sư Trần Minh Hùng xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn nghĩ dù bộ nào cũng thích hợp cho đàn ông? Riemann không nghĩ vậy, Riemann mới. Với công thức gel đột phá, bổ sung taurin, nhiệt độ sức mạnh sạc gầu, nhiệt độ sức mạnh